Thank you. rồi đưa cần cẩu ra rồi đưa cần cẩu ra rồi móc dây vô rồi móc con heo vô rồi cần cẩu cẩu lên quay lên quay ngược lại mới lên rồi